Hello cô chú anh chị và các bạn, welcome mọi người đến với kênh của Việt Florida US và Việt Tampa Bay à, Hôm nay à, Steven có cơ hội chạy ngang à, cái khu đô thị Epperson ở Wesley Chapel Thì ở Wesley Chapel này nó có một cái hồ bơi à, nhân tạo à, Cái hồ bơi này họ khởi công xây hồi à, năm 2016 Thì à, tới 2000 à, 2019 á, thì cái cái cái cái hồ bơi này họ nó mới uh, hoàn thành hồ bơi này nó nó lớn khoảng uh, à, 7.5 dặm và chiều sâu có độ sâu là 8 hơn 8 feet thì người ta phải phải người ta phải ờ, đổ nước vô thì cái cái nước đó thì nó quá cái độ nước nó quá nhiều đi thì người ta mới phải uh, đúng ra thì người ta phải đào nước giếng người ta thả vô mà người ta gây sợ với cái đào nước giếng nhiều quá thì nước nó nó nó sẽ à, hụt ở dưới thì nó bị là cái cái cái, cái lỗ à, nó kêu bằng à, nó kêu bằng cái gì uh, sinh hô nó sợ giống như lấy nước nhiều quá người nó sụp đất á thì uh, cũng vì lý do đó thì mấy người làm công trình này họ phải bỏ ra khoảng từ 75.000 đô để họ mua nước của thành phố để đổ vô thì à, khi mà đổ vô như vậy á, thì mất rất là thời à, nhiều thời gian thì họ phải mất khoảng chừng 38 ngày để đổ nước đầy cho cái hồ đó thì à, bữa nay Steven tính đi vô trong review cho mọi người xem mà hôm nay nó bán hết vé rồi à, cái chỗ này trước khi đi vô chơi á, thì mình phải bỏ ra tiền mình mua lên cái cái trang mạng của họ mình mua cái cái cái vé giờ trước rồi mình mới được quyền vô nên Steven chỉ à, bay cái drone cho cho mọi người để để xem thử và coi à, ai có đến à, thành phố West Chapel ở Florida thì nên ghé qua chỗ này để trải nghiệm một lần à, cái này hồ này là nguyên hồ nước ngọt đúng ra là cái khu này cái khu đô thị này nó có khi khởi công bán á, thì cái trong này nó có một cái builder nó build nhà là khoảng 3.500 cái nhà tất cả mà trong vòng 2 tháng thôi là nó đã show out hồi xưa thì Steven cũng có à, cái mộng là tìm cái nhà mua ở đây để ở phải không mà khi cái chỗ này nó hết quá rồi nó bán à, sạch sẽ luôn bởi vì mình không có cơ hội mình mình mình mình mua được cái căn nhà ở đây thì à, bữa nay Steven có cơ hội chạy vòng vòng đi ngang chỗ này thì mình ghé qua mình qua mình quay sơ sơ cho mọi người xem để biết cái cái cái chỗ đó chỗ này như thế nào ha thì à, để mình chạy một vòng cho mọi người xem ông phía ngoài thôi rồi phía trong mình sẽ bay cây trôn cho mọi người xem Ok thì uh, mọi người hãy tay chân mình để xem uh, hết video uh, rồi nếu thích video này thì cảm ơn mọi người đã à, bấm nút like nhớ bấm cái nút à, cái nút chuông á thì à, khi mỗi lần mình Steven bỏ video mới lên thì các bạn và anh chị có thể nhìn thấy và biết khi cái hiện khi cái cái cái cái video nó hiện nó hiện lên thì cái khu này nó từ đây đến nhà của Steven cũng khoảng chừng 5 phút lái thôi cao nhất là khoảng chừng 10 phút tại mình đi cái đường local đôi, đôi khi nó cũng hơi chậm phải không thì à, chỗ này đi à, tắm rất là vui tại nguyên cái hồ là hồ nước ngọt hết nha mọi người đó thì cái hồ bơi đó, cái hồ à, nó đang nằm phía bên tay phải mà nãy Steven đã chạy vô trong rồi thằng kia đi nó nói là mình không có được à, vô hôm nay tại cái ticket nó đã bán hết rồi à, nó nó không còn nhà vé đi vô trong nữa nè Density ờ, đó là phía trong ờ, trong đó đó mà nó bây giờ nó hết cho vô rồi hồi nãy Steven mới ghé vô rồi họ nói là vé hết rồi không có cho vô nữa hôm bữa nay mình phải mua vé online muốn muốn đi thì phải mua vé trên ờ, online mình vô phía bên kia là nó có cái hồ à, nó có cái bo bên đó người mấy người người ta tắm người ta lại cho đó người ta mua rượu người ta uống luôn và chỗ này thì nó cũng có mấy cái đồ chơi ở dưới nước á cái à, cái obstacle á, thì à, tương lai á, phía bên kia á, là sẽ có một cái khách sạn với nhà hàng mà hiện tại thì nó chưa làm xong thì nó mới mở cho người ta bơi hình lúc năm cuối năm 2019 thôi là, lúc đó là dịch vô nó bà con cũng không đi nhiều bây giờ khi chích ngừa cũng rất là nhiều rồi bà con cũng trở lại tắm ở đây phải không thì cái độ sâu của cái hồ này á à, chỗ sâu nhất là khoảng nhìn 8 feet thì nó có à, chèo xuồng rồi rồi tất cả dưới đó luôn đó thì mấy cái nhà bên đó họ, họ, họ xây họ bán á thì bây giờ đã bán hết rồi nha à, nội trong vòng mấy tháng thôi là nó bán sạch hết trơn 3.500 căn nhà đó mọi người có tin không tại à, phần đông mấy người ở tiểu bang khác họ qua đây mua để à, làm cái vacation house giống như nhà mà nghỉ dưỡng cho mùa hè á đó nhà bên đó đó nó bán sạch sẽ chơi nghe mọi người chỗ này là khu Epson Lagoon Crystal Lagoon này là kêu bằng Crystal Lagoon khu Efficient ở Wesley Chapel Hiện tại bên kia nó cũng bán mấy cái townhouse mà ở đây ít cái nào mua townhouse không <coughs> Thì cái chỗ này với à, à, cái chỗ này mà đến chỗ nhà của Steven ở cũng khoảng chừng 5 à, tới 10 phút lái là tối đa thôi nãy vô nó chặt cứng hết trơn không nó hết chỗ rồi giờ nó không có cho ticket also out nghĩa là các bạn nào mà đến đây thường thường ở đến cửa à, mua vé không thật thật mới đến cửa mua vé là không có còn cơ hội đâu người ta mua trước mấy ngày luôn á rồi có thể nó mấy tuần luôn không các bạn muốn đi chỗ này mà để bảo đảm mà có vé đi vô thì nên mua vé trước nghe mọi người lên cái online của cái website nó kia bằng Crystal Lagoon ở Epson á thì mình vô đây mình à, mình order ticket online rồi mình đến đây mình chơi thôi chứ mình đến họ đến cửa là không có ticket uh, à, show out cho họ nó không có bán chỗ cửa nha mọi người thấy chơi nhà bên đây cũng rất là đẹp nè Ok mọi người thì à, Steven hiện tại đang trên đường về nhà Có gì hẹn gặp lại mọi người ở một video kế tiếp nha Nếu thích video này thì mọi người nhớ bấm nút à, like Chia sẻ cũng như subscribe kênh để ủng hộ Steven cho, trong tương lai Thì à, hy vọng là hết dịch này thì uh, Steven sẽ có thời gian để bỏ thời gian đi quay nhiều phim ở Florida nữa cho mọi người xem Ok Ok bye bye Hẹn gặp lại